rồi hello anh em nha hôm nay thì ờ, quay lại của bên cơ sở lọc bất tài về tài xỉu việt nha anh em thì ờ, mình rất là làm rất nhiều video nói về các anh em chơi về tài xỉu cũng như là bầu cua hay là tất cả các loại đồ chơi à, hiện nay của bên cơ sở mình thì ờ, mình xin nói sơ qua bên cơ sở mình làm ăn thì tất cả các loại mặt hàng nha anh em đó tài xỉu nè bầu cua nè à, máy đánh bài nè à, máy soi bài nè đó xì dách xì tố nói chung là rất nhiều à, tổng hợp nha anh em và đồng thời làm tất cả các loại game hack hiện nay trên uh, Play nha bầu cua tài xỉu sóc đĩa ha đó là những cái bản game hack của bên cơ sở mình đấy thì uh, mình uh, làm hai số điện thoại ha 0786011224 mà 0786041224 nha trực tiếp sẽ gặp mình ở hoặc kết nối Zalo thì hôm nay mình sẽ review cho anh em về cái môn sản phẩm để anh em chơi về tài xỉu ha, báo rung bốn mặt thì tài xỉu báo rung bốn mặt nguyên lý của nó là có chip nha anh em các anh em nên nhớ nó sẽ là có chip làm vào hột Đó, nguyên lý của nó có chip làm vào hột thì các anh em đừng chẻ hột thôi à, là các anh em chơi được còn các anh em có thể soi đèn soi đèn led và các anh em thử lâm châm ở chip nó sẽ như thế này thì nó vẫn trong đẹp để anh em có thể né được sòng sớ để soi đèn hoặc là thử 500 nha anh em có bốn mặt này các anh em chỉ cần đưa vào là các anh em chơi được ha đó, cách nguyên lý chơi nó sẽ rung bốn mặt cho anh em biết ha. còn một mặt nó sẽ hai mặt nó sẽ không rung hai mặt không rung thì các em quýnh uh, số cũng được hay quýnh à, như thế nào thì đó là mình sẽ chỉ cho anh em chơi là anh em sẽ hiểu ha đó mình sẽ thử qua cái hộp không tan nè thử 500 này đó, nếu hộp có tan nè anh em là nó sẽ hít thấy không đó còn hộp không uh, không 500 không hít là anh em thử nó sẽ là không hít này không đó vậy thôi đơn giản nó vậy thôi anh em ừ, đây là hộp có tan rồi cái tỷ lệ boron bốn mặt á thì nó sẽ là các anh em bọc chip vào bọc máy vào trong người à ở hộp thì các anh em đưa vào và kèm theo hai hộp bình thường nữa là em chơi thôi cái này gọi là rung bốn mặt và có sản phẩm là tám mặt nữa anh em đó thì những video sau mình sẽ tư vấn cho anh em về cái độ chính xác để các em hiểu được chơi làm sao bốn mặt như thế nào và tám mặt như thế nào nha rồi trước tiên mình sẽ thử cái hộp à, một hộp này trước nha nó là tam tứ nó sẽ không rung thì mình thử nha một rung này hai rung ba rung nhị nó sẽ ra ba rung anh em thấy không đó nhị ba rung nhất một rung thấy không nhất một rung nhị ba rung một rung hai rung ngủ nó sẽ hai rung anh em thấy không lục lục nó sẽ là bốn rung anh em thấy không nó chỉ rung từ một rung cho tới bốn rung thôi nha một rung cho tới bốn rung đó thì mình sẽ lắp cái hộp này à, cho anh em xem thử ha cái độ rung nó nha một rung hai rung hai rung hai rung là lên ngủ nha anh em hai rung hai rung là ngủ ha đó hai rung nó vẫn còn ngủ nha anh em đó hai rung vẫn còn ngủ hai rung con ngủ con tứ tam tứ cái này nó khoảng một chén nha anh em nói chung mình chơi cái gì nó khoảng tại đường sắp điểm gần quá nè một rung một rung nhất anh em đó cái này ha một đồng nhất nói chung là mình làm cái này thì nó hơi xa một tí nhưng đôi khi mình làm video mình để xa thì anh em không có thể nghe được nhịp rung thì mình để gần thì đôi khi nó nó sạm một chén hai chén ha nói chung là mình chơi thì nó đôi khi nó vẫn sạm ha. tại vì rung nhanh quá còn khi vào sòng sới chơi á, mình rung là đâu phải dở liền đâu nè đó cho nên mình làm video là mình lắc liên tục lắc liên tục nha anh em đó, tam tứ nó sẽ không rung ha. đây gọi là bốn mặt thôi tam tứ cái này ha tam tứ nó sẽ rung tuyệt đối luôn một rung hai rung ba rung ba rung ba rung anh em thì lên nhị anh em ba rung hồi nãy hình như là ba rung lên nhị đúng không đó ba rung lên nhị ha và mình bỏ thêm à, hào chợ mình lắc cây hai cây cho anh em xem nha nói chung là nó cũng phải có được mấy đường phản nữa nè nó, nó tại vì nó một hột mà một hai hai rung nha anh em hai rung là thường là con ngủ nha anh em đó bảo luôn anh em ha là tài tam tứ tam tứ thì anh em ờ, canh ờ, đánh như thế nào đó là anh em tùy ý anh em ha có tam ha đó không rung anh em tam tứ nha đó có tứ rồi trong này có tam hoặc có tứ nữa nha hàng tứ ha một rung một rung là nhất thôi anh em nhất thì anh em muốn à, nhất xỉu còn ra hai lục à, đồ thì cái đó mà hoặc là hai ngủ đồ cái đó thì lên tài thì chịu phản nha đó nhất xỉu ha? không các em chơi tài xỉu rồi thì mình làm clip thì anh em nhìn là các em hiểu thôi ông vẫn còn nhất nha tứ cái này nó xả một chén ha cái đồ xảm nó vẫn có tại vì đôi khi nó gần nó xảm thôi ba ba rung ha ba rung thì nhị hoặc là ấy thôi nhị 10 nốt xỉu đấy thì uh, mình chỉ test sơ qua cái bộ à, rung bốn mặt là như thế nào và các anh em hiểu được nguyên lý để các em chơi được cái bộ à, báo rung bốn mặt tài xỉu này nha đấy thì anh em nào xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho bên cơ sở lộc phát tài nha đồng thời anh em mua hàng liên hệ qua hai số điện thoại 0786 01124 nhé 0786 04124 nhé chào anh em